Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Anh em ơi, ngày hôm nay tôi lại chứng kiến một lần nữa Cái cảnh mà trong rank nhà nhà chơi game Gamble Warrior anh em ạ Dã man thật sự Vậy là bây giờ nó đã trở thành truyền thống rồi sao? Phải không? Cứ mỗi lần mà tôi chơi cái gì ở ngày hôm trước là y rằng hôm sau là ở trong rank là người ta toàn chơi theo thôi Lạ thật <laughs> Khả năng cao là hôm nay tôi chơi cái gì là ngày mai người ta lại chơi cái đấy anh em ạ Dã man thật và Tôi cũng xin nói trước anh em là cũng không phải cái gì là chơi là nó cũng là meta đâu nhá anh em nhá Có những cái mà tôi chơi nó chỉ mang tính chất đó là làm nội dung for fun thôi Đấy để cho anh em xem anh em biết thôi Chứ còn anh em vào anh em chơi theo trông khiếp quá <laughs> Dạ man, hôm nay có một trận gặp hai ông chơi cùng một đội hình Warrior gọi là game bồ luôn anh em ạ Thôi thì để cho anh em tự chơi tự cảm nhận vậy Đấy cái, cái đội hình nào mà nó hợp với anh em Anh em có thể chơi được Đấy chơi uh, mà top cao ổn định Đấy thì anh em chọn nhá Đấy còn đội hình nào mà anh em thử mà anh em thấy nó không ổn thì anh em thôi Phải có sự chọn lọc anh em nhá Chứ không phải cứ bập vào chơi được đâu Rồi Đầu clip như thường lệ xin được cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên mới của kênh Cảm ơn anh em Thái Amanda và anh em Phan Thế Anh đã là hai hội viên đăng ký mới ở kênh Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ kênh, ủng hộ tôi nhá cũng phải nói là rất là vui mừng khi mà trong cái tuần vừa qua Kênh của tôi lần đầu tiên là có cái mức hội viên ấy Cái số lượng hội viên là vượt qua cái con số là 250 người đăng ký Đấy, bởi vì trước đây thì nó cũng chỉ dao động ở cái khoảng 230 thôi 230 uh, có những cái người đăng ký mới và cũng có những cái anh em mà đăng ký cũ là thôi không có làm hội viên nữa chính vì thế là nó cũng chưa bao giờ nó đạt được cái mức là 250 hội viên đâu đấy thì đây là cái tuần này thì cũng có rất nhiều anh em đăng ký hội viên mới đấy, lâng tổng số hội viên lên là 250 hội viên tôi rất là hy vọng là đến cuối năm đến cuối năm nay thì có thể là sẽ đạt được cái mức là 300 anh em hội viên rất là cảm ơn các anh em nhá cảm ơn anh em rất nhiều và ngày hôm nay ở trong cái clip này thì tôi ờ, xin được làm cái clip để dành riêng tặng cái clip này cho anh em Nguyễn Bá Hưng là một trong những cái người mà theo dõi tôi, xem tôi từ những cái giai đoạn đầu thành lập kênh. Và anh em Nguyễn Bá Hưng cũng là cái người thứ ba giành được huy hiệu, đạt được cái huy hiệu của hội viên 15. Đấy. Sau anh em Quang Trần và anh em Hải Bếu Tôi làm cái clip này xin được tri ân cái tình cảm của anh em Nguyễn Bá Hưng dành cho tôi Cảm ơn những cái đóng góp của anh em dành cho kênh Cảm ơn anh em rất nhiều Và để kỷ niệm một năm ngày đăng ký hội viên Thì à, anh em Nguyễn Bá Hưng có mong muốn là tôi chơi một trong hai bộ Bộ thứ nhất là Egersit Witcher Co là con Lula Library Line đấy Lên 3 sao và có chúa quỷ Thì nói thật với anh em là cái bộ đầu tiên thì không làm được nha anh em nhá Khó quá Phải chơi ở level 11 mà lại chơi ở level 11 lại còn phải roll 3 sao Có nghĩa là không được đẩy cấp Đấy mà chơi mà lại không được đẩy cấp Mà phải roll nhiều hyper roll thì hai cái này thì nó không khớp với cả cái cái cái cái lối chơi nên là nó rất khó chơi chính vì thế là cái uh, yêu cầu đầu tiên thì bỏ qua nhá anh em nhá đấy còn cái uh, yêu cầu thứ hai thì tôi nghĩ là trong tầm tay hơn đấy là chơi uh, gót đỏ và kết hợp với con rồng năm tiền cái con rồng năm tiền mà mới sửa lại đấy thì ok thì cái này thì có lẽ là tôi trong tầm tay nên là tôi sẽ nhận luôn <laughs> nhận luôn là làm cái này nha anh em nhá và để làm được cái content này thì tôi sẽ chơi sử dụng cái pack tam pháp sát long nha anh em nhá và có chỉnh sửa một chút để cho nó phù hợp với cái content Đấy, tôi chỉnh sửa một chút ở cái slot là có sẽ có một slot là nó sẽ có thêm một cái con uh, ờ, bed omen nữa để cho cái bộ gót đỏ nó trở lên mắc binh bởi vì ở trong cái um, bộ tam pháp sát long thì nó thiếu với con Batman Chính vì thế là cái bộ này thì nó sẽ chỉnh sửa một chút để cho nó phù hợp Ok Rồi, let's go Chúng ta sẽ đến với clip tri ân anh em Nguyễn Bá Hưng Chơi gót kết hợp với cả dòng 5 tiền Gót đỏ kết hợp với dòng 5 tiền anh em nhé Đấy, và quên là tôi uh, cũng xin nhắc anh em Đặng Minh Trung anh em Đặng Minh Trung nếu mà có xem clip này thì anh em Đặng Minh Trung sẽ là cái người tiếp theo mà tôi uh, sẽ làm cái clip mà tri ân anh em. Chính vì thế nên là anh em hãy nghĩ một cái lay up nào đấy mà anh em muốn tôi chơi để anh em yêu cầu nhá. Tôi sẽ chơi cái lay đó cho anh em. Đấy, ai cũng sẽ được tri ân nhá. Đấy cứ một năm là sẽ được tri ân tất cả mọi người. Cứ nếu mà anh em nào mà đủ một năm thì sẽ được tri ân. Đấy và ngoài ra thì có những anh em mà nói chung là tôi cảm thấy là tôi cần tri ân thì tôi tri ân thôi <laughs> Nhá Rồi Trận này thì nói chung là xây dựng theo cái bộ gót thôi anh em Thì bây giờ đang có cái con Con Heaven Bomber ở đây là nó là cái con mà có thể là, là gánh được giai đoạn đầu game thôi Đấy kết hợp với cả bộ gót hay sao rồi là ok rồi rồi Nói chung là cái tầm này thì thắng để mà có chuỗi thì nó hơi khó Đấy nhưng mà để mà giữ được máu ấy thì là nó cũng là ok đấy Đội hình này là nó giữ được máu đấy Bây giờ chỉ cần là thêm một con hai sao nữa thôi thì ở đây cái con mà dễ lên được hai sao đó chính là cái con uh, con con Whisperseer này. Whisperseer mà lên hai sao là up 6 là cho Whisperseer vào nữa thì là là là đam là có này, câu kéo thời gian tăng cơ phía trên là ok này. Vừa gọi đệ lại còn có hàng tăng hai sao phía trên Đấy thì là nó sẽ ok của nap Sợ chắc sợ mỗi Hunter thôi Nếu mà ông nào chơi Hunter đầu game thì hơi sợ Nhưng mà meta này thì tôi thấy là cũng ít người chơi Hunter đầu game lắm anh em ạ Meta này chủ yếu tôi thấy toàn beat thôi Toàn beat rồi Beat thì đầu game nó lại không mạnh lắm Đấy chính vì thế nó không sợ lắm Beat này hay là chơi uh, Warrior là nhiều Warrior hay là chơi gì Assassin Assassin thì thực ra không nhiều lắm Chủ yếu là uh, Beat bit là nhiều nhiều thật nếu mà để để kể ra một cái bộ thứ hai mà người ta chơi nhiều thì tôi nghĩ là không không thể có một cái bộ nào nó nó chơi nhiều để mà có thể để gọi ra gọi cái tên ra để thay thế cái bộ bit được đấy, cái bộ bit là thứ nhất thì cái thứ cái thứ hai đấy chắc là nó phải xa lắm <laughs> nó phải cách xa nhau lắm anh em ạ nó cũng không gần lắm đâu nó rất xa đấy nếu mà bây giờ tôi áp 6 cho 3 mét vào thì sao được không được Cũng ok Như này tăng cơ hơi thiếu nhưng được cái đam lại to Ờ Nói chung là cũng được anh em ạ Rồi Skull Hunter phải mua này Skull Hunter là, là con đỏ thì phải mua rồi Bây giờ ừ, tích 6 đỏ nó cũng dễ hơn anh em ạ Tích 6 đỏ nó dễ hơn ngày trước Ngày trước tích 6 đỏ nó Nó cần phải có là con 4 tiền, hai con 4 tiền. Đấy, nhưng mà bây giờ thì không cần, chỉ cần một con 4 tiền thôi là đủ 6 đỏ rồi. Nó cũng dễ chơi hơn. Nó cũng là bắp đấy, nó cũng là bắp cho bộ 6 đỏ đấy. Tuy nhiên là cái bộ 6 đỏ bây giờ thì nó cũng yếu anh em ạ, bởi vì meta metabit mà. Tôi đã nói với anh em rồi là meta metabit được chơi 6 đỏ thì nó rất là dễ gãy. Bởi vì cái bọn đỏ này nó không clear nhanh được cái bọn bit đâu. Nhất là với những cái ông mà chơi theo cái hệ mà gọi là hệ eco á Tức là vào trong game là cắm mắt cắm mũi vào là không cần biết là bài có cái gì Bán hết cờ đi eco trắng ấy Mà lại còn đam mê với cả bộ gót đỏ thì chắc chắn là xuống hố trong meta này Không form kịp được anh em ạ Không thể form kịp được đội hình Chưa kể có ông ông còn coi như là tự tin đến cái mức ông ờ, ghép hai tia cho ca lông cơ Đầu game ô Bắt ờ, bắt đúng vào con con con Heaven Bomber kia Ui hay quá rồi con rồng nó lại nó lại coi như là nó, nó đóng băng thế là cứu được anh em ơi hay thế nhở con rồng là cũng được hưởng gót đấy con rồng cũng được hưởng gót anh em ạ hay đấy rồi đố anh em biết là tôi đang chơi cái pack gì đấy à pack thì pack là tam sát pháp long rồi nhưng mà đố anh em biết là tôi đang chơi ở cái cái slot gì đấy <laughs> đố anh em biết đấy <laughs> chắc chắn là không phải là slot tam rồi anh em nhìn đây là biết là không phải slot tam nhưng mà vẫn có con mèo đúng không vẫn có con mèo vẫn có con con rồng thế thì theo anh em thì nó là cái slot gì rồi tính xem round sau gặp thằng nào tê sáp tê sáp đang eco anh em ạ bị ao rồi round sau không phải làm gì cả round sau cứ giữ này thôi hay quá thì được lên tiền tiền lên ba ba mươi tiền round sau có thêm lợi tức đỡ phải áp cấp anh em ạ Đam to phết nhở Heaven Bomber chính ra đam lại to chứ Đồ này thì chắc là lấy cái giáp Nói chung là bây giờ thì cũng chưa lấy được cái gì cả Thực ra là cái tầm này thì nếu mà lấy giáp băng sớm thì cũng không ngon lắm để tí nữa ghép được cả giáp phản giáp băng để hồi máu cho rồng thì cũng ngon Bởi vì gót đỏ tí nữa là sẽ có mấy cái con như kiểu con Battleman nó đốt máu ấy Nên là cần có những cái đồ hồi máu Từ từ đấy anh em ạ Chưa ghép vội Cứ bình tĩnh Round sau áp cấp thì cho thêm một con vào Nhưng mà cho con gì vào nhỉ Thực ra ấy, nếu mà rau này up cấp thì bán bố bộ mết đi xong rồi cho bốn đỏ kết hợp với cả hai gót vào là hợp lý này. Đúng không? Biết thế bán từ rau vừa lẫy kiếm thêm tí tiền. Ở level 7 là kết hợp được với bốn đỏ anh em ạ. Rồi. Cái tầm này chắc chỉ sợ bọn bít thôi. Tầm này chắc chỉ sợ bọn bít thôi. Ở ờ, đấy Sao bọn nó toàn đặt cái, cái vị trí ở cái cái cái, con ờ, con ảo ảnh nó, nó toàn bắt được cái con Heaven Bomber của tôi đấy nhở Tôi thế chết mẹ thế đi toang rồi Ui mày thế Mày quá Có hồi máu anh em ạ à. Cướp được cái hồi máu Tưởng lại còn thua nữa thôi Thôi bộ này đánh từ tốn thôi Bởi vì chúng ta chơi là chúng ta co 5 tiền đấy Chơi co 5 đô rồng Cái con rồng 5 đô thì thì, thì sẽ phải lên 10 roll Chơi ở level 10 Chắc chắn sẽ là 9-10 roll rồi Chứ còn không roll sớm Nếu mà chơi ờ, Heaven Bomber thì mới roll thôi Chứ còn bây giờ là xác định là chơi Chơi chơi chơi rồng 5, 5 đô ấy Thì tôi nghĩ là tốt nhất là chúng ta Mặc kệ nó đi Chuỗi này thì cũng không nên khô máu quá anh em ạ Tiền từ từ đã từ tốn thôi Ui cầm thằng có chuỗi này Nó kẹp 3 mét rồi Ăn nổi không Ăn được không ăn được không ăn được không Ăn được không Kẹp 3 mét của chúng tôi Ồ Ồ trông có vẻ ăn được anh em ơi Hay quá Ui xin nhá Xin nhá Xin nhá Được 40 tiền Hay Hay quá anh em ơi Được quá nhờ rồi. Chính ra nhá, cái trận này nó cho khá là nhiều goblin đấy. Anh em ạ. Hình như là từ đầu game đến giờ hai con mèo rồi đấy. Hai con mèo rồi đấy. Đấy nhưng mà lại không chơi goblin. Thế này. Chuyện này là tự thực ra là không không pick cái ờ, cái cái slot tam ở đầu game. Đấy nên là chúng ta sẽ không có con con con goblin anh em ạ. Không có goblin. Rồi, ngon quá nhờ, giữ được cái chuối ấy. Đến round 15 cả à? Được đấy Có mỗi mỗi mỗi một cái con Heaven Bomber thôi mà nó gánh luôn Từ đầu game đến giờ luôn anh em ơi Quá ổn luôn Ui cho rồng kìa Mà thôi Chuyện này không không chơi năm rồng anh em nhá Không chơi năm rồng Chuyện này đánh an toàn thôi anh em ạ Giữ chuỗi đánh an, ta, an toàn có tiền rồi roll ra con rồng 5 đô thôi chứ còn không chơi 12 quân đâu chơi 12 quân thì thực ra thì thì, thì nó chơi nó cũng khó anh em ạ nó cũng không phải là nó ổn định chơi giờ chơi gót đỏ cho nó ổn định đam có phòng thủ có đấy mà dễ chơi hơn nó rẻ hơn chứ còn cái bộ kia thực ra nhiều khi là nếu mà không form được full hai sao human thì nó vẫn gãy thôi anh em ạ sau khoảng rau 20 ấy, khi những cái bộ beat nó bắt đầu mạnh lên thì cái bọn đấy nó yếu thì nó cũng không chơi được đâu. Bây giờ nó tôi không mua, xác định không mua từ đầu rồi. À, bây giờ toàn nếu mà mua thì toàn một sao, không được. Mặc dù là nó cho một phát con rồng với con con con Avenger Clyde là nó nói chung là nó cũng là gọi là dấu hiệu đấy, nhưng mà thôi. <laughs> không, không, đừng để bị lừa anh em, không nó lừa đấy. Nhiều khi là nhìn thế thôi nhưng mà lại không phải thế đâu nhá anh em nhá kệ nó đi bây giờ có con heaven bomber một sao à hai sao một tiền nhưng mà nó lại uy tín tôi lại thấy nó uy tín hơn mà trận này chính ra là ra tôi đếm sơ sơ là nó cũng phải 5 đến, đến sáu con Heaven Bomber đấy Nếu mà trận này mà chính ra là chơi gót đỏ Heaven Bomber có khi lại ngon Đồ được đấy Lấy thêm viên ma lăng bắn trưởng cho nhanh anh em ạ cái xung kích là chưa đủ cái bờ linh thì nó sẽ tung trưởng nhanh hơn nhưng mà cái xung kích thì nó chưa đủ đâu cái xung kích thì tôi sẽ phải lấy thêm viên ma lăng đấy còn cái viên ma lăng này để ghép cái gì thì, để tính sau anh em nhá có thể là cái giảm hồi chiêu hoặc là cái giáp băng để lấy tính sau giờ chúng ta lên được 8 mới kẹp được thêm con cm rồi Kẹp dơ so và tăng mana cho nhanh anh em ạ Bắn trưởng cho nhanh Tôi nghĩ là kẹp con dơ so này thì cái con Heaven Bomber này nó đúng bằng một cái bờ linh đấy Cho con này đấy Tuy nhiên là có một cái vấn đề đấy chính là vẫn chưa đủ bốn gót Đấy nếu mà muốn bốn gót thì thực ra là bây giờ ra con gót apply ấy là thay con dơ so là được Đấy tuy nhiên là bây giờ chưa ra được con gót apply hơn đành phải chịu đó Phải chơi thế này đó Mà cái hàng đằng trên đang thấy là nó hơi đuối một chút Giá nhưng mà có, có cái con God of War lên 2 sao Thì cái hàng đằng trên nó phải gọi là rất là ổn áp luôn Ok Mà thằng này thì vẫn ăn được Thằng này Glacier đỏ à Chơi cái đéo gì nhở Chắc là thằng này cũng chơi gót đỏ thôi Chưa kiểu gót đỏ ca lông ấy Xong bọn này nó hay kiểu nó kẹp Glacier và đánh theo kiểu co là con Berserker đầu game Kết hợp với bộ 4 Glacier ấy Đấy xong rồi lết game mà ra ca lông thì chuyển đồ sang ca lông thôi Đánh gót đỏ ca lông Skelet Lancer này Đấy nếu mà kiểu tôi cũng chơi kiểu thế Tôi mua Skelet Lancer rồi cho vào cầm búa xét cầm các thứ hai tia rồi xong tí nữa thì ra ca lông thì chuyển đồ sang ca lông thôi đấy cũng là một lối chơi đấy anh em cũng là một cái rất hay ui đủ sáu đỏ này thế lên chín luôn nhở lên chín luôn nhưng gì nữa à? hai gót thôi hai gót sáu đỏ hai gót sáu đỏ ở level 9 ừ nhưng mà cái sáu đỏ này thì nó có cái tác dụng đéo ở đâu nhỉ bây giờ đang 100% máu thì sáu đỏ này nó cũng giống như bốn đỏ nó chả có gì khác à ừ nhỉ <laughs> thế lên sáu đỏ làm gì khổ quả đấy là hơi vội quả đấy hơi vội quả đấy hơi vội anh em ạ nhưng mà chắc là vẫn ăn được thằng này thôi Đây đừng bảo thua nhá Không không không không Không không không Ui tôi bắn vào cọc rắn Tôi xong rồi Giời Áp cấp mất mẹ chuối Quả xả tiền áp cấp mất chuối ạ à. Cay thế nhở Đùa thật là như thế luôn Ảo ôi đau quá anh em ơi Biệt thể đeo làm gì cả Tự nhiên quả máu thế à ra quả sáu đỏ kìa, ôi sáu đỏ ở đây sáu đỏ <laughs> sáu đỏ cái đéo thì mệnh sáu đỏ cay thật sáu đỏ khác đều muốn đỏ đâu anh em quả đấy đúng là sai lầm kiểu ra sáu đỏ như vừa được vàng luôn xong rồi cùng ra mất chuỗi quả áp hết tiền mà anh em quả lên chín quả vừa rồi là hết tiền luôn đấy thế xong rồi cùng mất chuỗi á cay thật nhưng mà nói chung là bây giờ thì cái tầm này nó ờ, vẫn chưa ra là cái con mấy cái con giữ máu này bây giờ nếu mà có bị thua bị đẩy thì cũng mất khá nhiều máu đấy ui mà đây là anh em này vừa mới thua một trận là coi như là bây giờ là thua luôn này đấy cái tầm này bắt đầu đuối rồi bây giờ cần ờ, ra ở à đây rồi ui được quá nhở đợi mãi đây rồi đây rồi Tí nữa sẽ vứt một con thì chọn chắc là Scottman nhỉ Scottman trong cái bộ này thì uh, hơi uh, yếu Đam gây ra thì không nhiều, không có khống chế Đấy, con ách thì có khống chế giữ lại ngon Còn uh, con con Lava Saman thì có khả năng kết hợp với Saman rồi Khóa cóc đầu game Đấy, có skill cũng có khả năng là silent Tôi sẽ giữ lại con đấy Tí nữa thì thay Scottman bằng con Omen thôi là xong Cái thằng này nó định nuôi con Berserker lên 3 sao á Tức là nó sẽ chơi là Glacier à Glacier kết hợp với cả 6 đỏ à, à. Thế co sẽ là Secret Lancer lên game Nói chung là cũng mạnh nếu mà có đồ Cũng mạnh đấy Thắng không? Thắng không? Ừ, thắng này, thắng này, thắng này, thắng này Thắng này, hay quá Đó Vẫn giữ máu tốt anh em ơi Tôi ổn Đây rồi, God of Light rồi Lên 10 đâu nhỉ Lên 10 cho God of Light vào Được không? Bỏ con gì đi đây Sẽ phải bỏ một con đi bởi vì xác định là chơi dòng 5 tiền thì lên 10 roll Chứ còn chơi ở 9 thì thực ra thì, thì, thì Cũng làm gì đâu Đưa mấy cái con đỏ lên lên hai sao thì Theo ý anh em là như thế thì thực ra thì nó cũng không quan trọng lắm Bởi vì tầm này thì đỏ nó còn nhiều máu à Bây giờ tôi xác định tôi thua tôi đốt máu dần về cái số lượng máu thấp ấy, thì có khi lại late game nó lại khỏe hơn Đốt máu bây giờ là vừa nhưng mà thực ra thì bây giờ anh em có thể nhìn thấy hàng chở tôi toàn cặp là cặp thôi Mẹ nó chứ Cay thật Bây giờ cái bọn cặp này nó lên được hai sao thì nó lại ổn luôn này Mà nó vẫn chưa lên được hai sao Cay không anh em? Cay thật đấy 7 cặp anh em ạ à. Mẹ nó chứ cay thế Thế thôi không up 10 được Up 10 mua God of Light thì cũng phải up 10 mới cho vào được cơ Thôi Roll Roll thôi anh em Toàn cặp là cặp đát không chơi nhá Đát bỏ Bỏ đây rồi Ok Có quả trứng Có quả trứng này thì, thì, thì, thì từ từ lắp lại đã anh em ạ Hết giờ Trứng này để dành cho con rồng 5 đô Anh em nhá Đấy, để dành cho con rồng 5 đô tôi nói luôn là để dành cho rồng 5 đô Ui chết với con uh, Tinker rồi Thằng này chơi kiểu Egosit kết hợp với gấu à Thằng này tôi nhìn thấy nó giống như là anh em Nguyễn Bá Hưng yêu cầu ấy nhở Exit kẹp với cả Live Blade Live à Ờ <laughs> Có khi nào nó lại nó lại đọc được comment không nhở Dã man thật sự Đây rồi Đấy, nhiều cặp là phải roll anh em ạ Thì nó mới coi như là nó giải phóng được cái hàng chờ này Chứ còn nếu mà up cấp tiếp ấy Thì đến bao giờ nó mới ra, đúng không Đấy mà quả vừa rồi up cấp thì cũng hết tiền Không chơi được, thôi để đấy để tôi roll thêm một con Thunder Spirit giữ màu đã Thunder Spirit bây giờ lên uh, bây giờ lên hai sao là nó có thể cánh được. Đấy, clear được nha anh em nhá. Nhưng mà tôi sẽ không đập trứng. Chắc chắn là tôi sẽ không đập trứng đâu, không bao giờ đập trứng. Trứng này mà tí nữa là phải cho rồng 5 đô. Đấy, biết đâu đấy lại nó roll được ra con đấy đi thôi xong. Bây giờ roll nó cũng khó đấy anh em ạ, nó không dễ như ngày trước đâu. Cảm giác roll nó nó tỷ lệ của nó ra nó khó hơn đấy kể cả là cái những cái cái cái, cái uh, ví dụ như là tôi chơi cái slot tam ấy cái slot tam mà tôi chơi là nó sẽ có là con rồng uh, à không có con rồng nhưng mà có con máy bay đúng không một mình con máy bay thôi tức là 6 con ui đây rồi chả phải đồn <laughs> vừa mới nói ra thế thế thế thế chuyển luôn rồng năm đô nhỉ cho rồng năm đô đồ xem nào như nào chơi như nào chơi luôn ừ chơi luôn tôi tôi đang chê là bây giờ nó khó ra thế tự nhiên nó lại ra anh em ạ ảo thật đấy à hay là bây giờ là mình cứ phải chê đúng không xong rồi mày nó nghe thấy mình chê là mày nó cho <laughs> tôi đoán là như thế đấy khả năng như thế rất, rất cao anh em ạ rồi ok lên 10 bây giờ lên lên 10 là có thể vẫn chơi được con thunder này được không được đấy nếu mà chơi hai gót thôi nếu mà bây giờ tôi chơi hai gót hai cho hai gót kết hợp với cả 3 mét 6 6 đỏ ở level 10. Gỡ ra con rớt là được thêm hai gót rồi đúng không? Nhưng mà sao cảm giác vẫn đuổi thế nhỉ? Con rồng Long Đô này bắn trưởng có vẻ không được mạnh cho lắm anh em ạ. Cooldown hơi lâu. Nếu mà kẹp hơi gót, hai gót thì cooldown lâu quá. Cooldown này cái này lâu quá, bắn trưởng mãi mới khạc ra được một phát thì thì, thì khả năng toang cao lắm. Không được. Cooldown con này 15 giây cơ. Thế thì hơi lâu nhỉ anh em nhỉ Rồi chúng ta cứ roll tiếp anh em nhá 26 lên 10 Để cho cái hàng trên nó hai sao đã Cho nó nó, nó, nó trâu nó đủ độ trâu chó đã anh em ạ Chứ còn nếu mà không được hai sao thì đuối lắm Còn một sao đuối lắm anh em ơi Nhá Cố gắng làm nào để nó full hàng hai sao gót đỏ Lên lốt cái con heo Lên hai sao đã Cho nó ổn đã còn tầm này thì nói chung là trông gặp mấy con Hunter còn đéo ăn được à Ảo thật đấy Bởi vì cái con rồng này cooldown nó quá lâu anh em ạ Chết rồi Như này là có khi là phải phải kẹp bốn gót đấy Chứ còn hai gót như này thì không ăn thua hai gót như này không ăn thua Tôi nghĩ là sẽ phải là bốn gót rồi Trừ khi là cái con con con Sao vô nó búp vào con rồng liên tục ừ, Thế thì cũng được nếu mà sao đi vô búp vào con rồng liên tục rồi giảm cooldown đi thì nó cũng ngon Đấy, nhưng mà để úp được vào con rồng này thì nói thật là nó cũng hên xui Trên bàn cờ thì nó có tới là 10 con đúng không 10 con bài mà trong khi đấy thì nó sẽ có tỷ lệ nó là con Salivo nó sẽ búp cho 9 con còn lại Tỷ lệ ở đây là chỉ được là hơn 11% thôi Khó lắm, khó lắm anh em ạ à, Không thể dựa vào con Saudivo để mà giảm cooldown ở đâu Đấy nên là thôi thì chắc là là bốn gót thôi Tôi nghĩ là sẽ phải chơi bốn gót thôi Nếu mà cái con uh, con con Thunder ấy thì tôi sẽ giữ Bởi vì là có thể là con Thunder lên hai sao trước con rồng Đấy thì chơi cái Thunder hai sao thì cũng ổn áp nhá Thay con rồng đầu game trước khi nó lên được hai sao Lấy đồ gì đây? Huyết trượng à? lấy cái chén thánh anh em ạ không phải là cái chén thánh chơi gót đỏ cái chén thánh là cái đồ nó khá là khỏe huyết trượng thì nói chung là 10 tách là cũng được rồi cũng cần quay phải lên lên 20 tách đâu lết game thì lên 20 tách cũng được tầm này 10 tách còn chưa chắc đã giữ được 10 tách ấy anh em ạ rồi kiếm con rớt à rớt ui ui đây rồi anh em ơi đủ bốn gót rồi nhá rồi, đây bây giờ chúng ta không cần những con này nữa. Vậy là con rồng là bây giờ là nó đã đủ bộ bốn gót rồi đấy. Để xem là cooldown của nó có nhanh không nhá anh em nhá. Sức mạnh của rồng 5 đô xem như nào nào. Sao tôi cảm giác nó bắn nó vẫn trông nó cũng khèo thế nhở anh em nhở Cảm giác con rồng 5 đô này full đồ mà còn đéo bằng con gót được vua là sao? Đùa anh em nhìn đam con rồng 5 đô hơn con gót đầu vua có một tí cả ảo thật đấy khả năng là không ăn thua rồi nhìn trông đuổi lắm chưa chơi con này đâu lần đầu tiên chơi đây anh em nhưng mà trong cảm giác đuổi quá nhở đuổi quá anh em ạ không biết lên hai sao có có có khỏe hơn không nhưng mà 5 đô một sao như này thì đánh giá là vẫn na đuổi vẫn không ăn thua Mặc dù có thuê thay đổi skill nhưng mà như này không ăn thua rồi anh em ạ Trông đuổi quá Anh em biết là với những cái con 5 đô ấy một sao ấy nó rất mạnh ấy nhá Tôi lấy ví dụ như con ca lông một sao là nó đã rất mạnh rồi Dark Spirit một sao cũng đã rất mạnh rồi Đấy Thậm chí là ở đây có God Thunder nếu mà Bây giờ một sao nhưng mà dồn đồ cho thì cũng phải là gọi là tuyệt vời luôn nếu mà con rồng ờ, Rồng 15 đô đã sửa rồi đấy Bảo sửa để cho nó mạnh hơn rồi mà sao tôi thấy vẫn chưa mạnh hơn Là sao nhở Anh em nhở Sao tôi vẫn chưa thấy nó mạnh hơn nhỉ anh em nhở Có phải không Trông cảm giác vẫn bị đuối nhở Thử bắn một phát trưởng xem có thấy mạnh không nào Bắn vào con sắt đao Griller nào Bắn đi nhưng mà cooldown đéo đao yếu thế Ui ôi bắn con thua gì đâu anh em Anh em nhìn thấy không Bắn còn chưa được 1 phần ba thang máu này Mà trong khi nó còn Nó còn chưa chưa có kẹp Merin, Meric gì cả đâu Ui ôi ôi, thế thì không ăn thua rồi anh em ơi Con rồng này phế quá Đam yếu thật đấy So với cả những cái con mà 5 đô một sao khác Thì tôi nghĩ là cái con này vẫn là cái dạng là gọi là bét bảng rồi so với với phantom queen thì sao chắc là cũng không ăn thua làm sao bằng được đúng không so với máy bay không bằng không thể bằng luôn hình như là cái skill của con này nó còn đơn mục tiêu cơ anh em ạ tức là nó bắn ra nó đơn mục tiêu ấy chứ nó không phải là đánh kiểu aoe để tỏa ra xung quanh thì so với máy bay thì chắc là không có cửa so với máy bay rồi còn so với cả bom thì sao cũng không có cửa so với khan cũng chả có cửa với khan đâu con này trông đuối quá anh em ơi Đâu xem nào Ui ôi, nhìn nó khạc cái quả băng vào trông chả mất máu luôn Mấy con cáo đầy ạc máu kìa Trong khi con rớt nó giật một phát mẹ Rớt này là rớt không đồ nhá God of War là God of War không đồ mà nó đánh đam nó con to tương đương với con rồng full đồ anh em ạ Nó hiểu kiểu gì, rồng ơi là rồng Chán đời thế nhờ mà cooldown thì rõ là đâu Ơ ờ, mà bây giờ tôi mới phát hiện ra Tôi đọc cái skill tôi cứ tưởng là băng lửa là là phọt cùng một lúc Nhưng mà có phải đéo đâu Nó bắn một phát băng rồi nó mới bắn một phát lửa anh em ạ à. Chính vì thế là cái phát băng thì nó làm gì có đam đâu Chỉ có cái phát lửa nó mới có ba có đam thôi Nhưng mà nó phải đợi cooldown xong rồi mới bắn Thế thì khéo quá Tôi là cứ tưởng là bắn liên tục Tức là bắn băng xong là bắn lửa luôn Xong rồi đợi hết cooldown lại bắn băng bắn lửa luôn đây nó có phải đâu Đây là nó bắn băng này Xong rồi nó đợi hết cooldown xong nó lại bắn lửa Xong nó lại bắn băng Thế thì yếu quá anh em ơi Không ăn thua Rồi nha tôi cứ để cho anh em vui Thì tôi cứ giữ con này lại một lúc Đấy, tí nữa lên hai sao thì tôi lại lại lại lại lại dồn đồ nó thôi còn chắc là tôi sẽ phải chuyển đồ cho con rớt đấy anh em ạ không là máu sắp tụt sắp chết ở nơi rồi đây này còn gặp được chín hăn này nó bắn cho què người luôn ơ nhưng mà sao gặp cái bọn 9h này đam lại to nhá anh em vừa nhìn thấy quả con rồng nó khạc vào cái chỗ bọn 9 99h không ơ 6.000 đam này anh em thấy ớt thế là sao nhở sao đam nó ảo nhở không, rõ luôn không biết lý do luôn không biết luôn là lý do là tại làm sao mà cái quả vừa rồi nó, nó đam nó to đấy nhở Chill Ai có thể giải thích được cho tôi không? Thôi thì coi như là cái clip này test cho anh em xem thôi Chứ còn tôi cũng chẳng hiểu là tại sao luôn đấy mà lúc thì đam đơn mục tiêu lúc thì aoe thì phải hình như là cái đam của cái cái trưởng lửa ấy nó là là, là aoe còn đam của trưởng băng thì nó là một mục tiêu đấy hình như là như thế và cái quả vừa lấy là cái, gặp cái bọn hunter là nó bắn ra cái trưởng lửa trước chính vì thế là chiến thắng đấy chứ còn ví dụ như mà nó bắn ra cái trưởng băng trước thì lại là thua phải không nói chung là cái đoạn vừa rồi chắc là phải tua lại thôi anh em xem kênh thì chắc là anh em tua lại phân tích cho nó kỹ chứ còn tôi chơi thì tôi cũng không tua lại được để xem được tôi thì hết clip thì tôi sẽ tua lại để tôi xem nhá đấy, sau rồi tôi quay xong rồi tôi sẽ tua lại để tôi xem cái đoạn đấy xem nó như nào đấy, xem là có phải là như thế không lửa này đấy lửa ơ phọt cả lửa cả băng mà tôi vừa thấy nó phọt cả lửa cả băng mà nhở đúng không phọt cả lửa cả băng một lúc à tôi nhìn kỹ rồi tức là nó phọt một phát nó cả lửa cả băng luôn <laughs> Ui rồi ôi đúng là kiểu như là mắt nó cứ có vấn đề Nó như kiểu bị đuôi ấy, anh em Rõ ràng là tôi nhìn thấy hai tia cả lửa cả băng Ơ thế là sao Tí nữa phải nhìn kỹ lại một lần nữa xem Nhưng mà hình như là cái lửa với cái băng đấy Thì cái lửa nó đóng vai trò là gây đam Đấy lửa mà bám vào cái con nào Thì là cái con đấy nó sẽ mất nhiều máu Còn băng thì hình như là đóng vai trò là làm chậm thì phải Hình như là thế Rồi không sao vẫn thấy ok rồi thì cố gắng là lên được hai sao đi xem nào. hai sao để xem là liệu rằng là là, là sức mạnh của nó có thật sự là nó nó có thể là xứng đáng với cái số tiền là 5 đô không nhá anh em nhá. Đấy, để xem là cái con này liệu rằng là có xứng đáng với cái số tiền chúng ta phải bỏ ra không Hay là, là vẫn phế như ngày xưa Ôi, cảm giác con, con rồng này cooldown chậm thật đấy Đúng thật anh em ơi, nhưng mà lửa vừa khạc vào chỗ ở vị trí con PA nhưng mà cảm giác như là là, là đéo mất máu Là sao? Là sao? Là sao? Là sao? Khạc lửa PA đây này, anh em thấy không? Ô, không, không mất máu anh em ạ Ui giời ơi Không phải rồi, lửa cũng đam cũng bé luôn Tức là băng cũng bé mà lửa đam cũng bé Ơ, thế là sao nhỉ anh em nhỉ? Thế có những cái lúc mà tự nhiên nó bọn địch nó rút máu nhanh thế là sao có những cái lúc mà mà mà, mà bắn vào đéo mất máu luôn ảo thật đấy thế thì là như nào khó hiểu nhở đam con này ảo quá anh em ạ khó hiểu quá tôi cũng chả hiểu như nào luôn thôi là rồi thế để sau clip này hỏi ý kiến của các anh em xem clip vậy <laughs> nói thật là cần có một cái người giải thích cho tôi biết là tại sao mà đam con này lúc thì to lúc thì bé ảo thật sự đánh mà cảm giác như là phun vào cái con pa mà nó không mất máu đấy đam lần này là yếu này anh em này anh em thấy không đam bé nhá đam bắn phọt hai lần trưởng rồi không chết được một con nào luôn này anh em này ô bắn đến ba lần trưởng rồi vẫn chưa chết được mấy cái con cung đen vớ vẩn ở đằng sau thế là sao Tiêu hiểu Ui đam bé thế nhở Ui đéo giết được luôn Không đấm được luôn này Ừ, cái vấn đề nó là sao nhở Cái vấn đề ở đây nó là cái trưởng này nó phế Và nó phế thật anh em ạ Không kết liễu được luôn một vs một thì không kết liễu được còn aoe thì uh, cảm giác như là, là là giải tán đám đông thì cũng hơi đuối hơi đuối hơi đuối cá lông này lấy không có đồ đam cho cá lông đấy có đồ đam đấy hay là bây giờ chuyển sang cá lông cá lông hai sao chơi luôn này ui ui cá lông hai sao thật này cá lông hai sao thật có chơi không có chơi không anh em nhưng mà chơi như này thì lại không phải là là là tri ân anh em nguyễn hưng rồi anh em nguyễn bá hưng là cần là phải chơi con rồng cơ Hết tiền rồi Thôi được rồi Đấy Quý lắm đấy nhá Quý Nguyễn Bà Hưng lắm đấy Ra con ca lông 2 sao Có hai tia cướp điên không thèm chơi luôn đấy Để mà chiều anh em Nguyễn Bà Hưng ở chơi con rồng 5 đô Để cho anh em thấy uh, sức mạnh của nó phèn như thế nào nhá anh em nhá Con mẹ nó đuối vãi cái đái Yếu quá anh em ơi cho Sắp chết rồi anh em ạ Lên hộ tao hai sao cái để cho mọi người nhìn cái nhở Sắp đi nơi rồi gặp bít ờ, Đã chơi gót đỏ lại còn gặp bít nữa anh em ạ Rớt hai này Điếu ra rồng của thôi rồi rồi anh em ơi Tôi nghĩ là bây giờ cái tầm này phải dồn đồ cho rớt đã anh em ạ Sống để còn còn ra là con rồng bập hai Hết tiền Thôi được rồi Chuyển đồ cho rớt đã anh em ơi Cần phải sống sót để ra dòng mập 2 đã Tôi có hai tia Tôi có cướp điên mà tôi còn không thèm Thèm thèm chơi ca lông đâu đấy Anh em thấy không Chiều không Chiều viewer Quá chiều luôn đấy <laughs> Hứa là làm nhá Tôi đã hứa tôi sẽ làm Cay thật quả này Thực ra thằng này á, tôi lên ca lông 2 sao Tôi bắn chết ngay Anh em ơi gót đỏ ra được Omen rất hai rồi còn gì nữa ra ca lông một cái thằng này chết ngay Chả qua là không thèm chơi đâu đấy Làm content đâu đấy Đây nó gọi là, là làm content chứ nó không phải là chơi để leo rank Chính vì thế là cái tính giải trí cao là hàng đầu, ưu tiên hàng đầu <laughs> Trông ao hê ta vãi cả đái luôn ạ Rồng này không ăn thua nhá Tôi kết luận cho anh em luôn rồi đấy Rồng này không ăn thua anh em ạ à. Đuối lắm, không chơi được đâu Nhá anh em nhá Cảm giác ờ, rồng này ờ, nói chung là ờ, chắc là cũng vẫn thế thôi, vẫn phế như ngày xưa Cũng chả có gì khác bọt đâu anh em ạ Trông nó màu mè hơn một chút, là thì băng, là thì lửa Nhưng mà anh em nhìn đam của nó xem Xem cái băng lửa của nó, đam của nó như thế nào Trông chán thua Bao giờ nó phải tung được cái trưởng mà giống như kiểu là ultimate của, của, của Dota ấy Nó thải ra được một cái hàng lửa ở phía dưới Nó đốt như kiểu của con Omen ấy Nhưng mà nó chỉ đốt quân địch thôi Thế thì nó mới mạnh Đấy nó đốt quân địch bằng cái lửa Cái cái hàng lửa ở một hàng dài 5 ô Tôi nghĩ là như thế nó mới xứng đáng là 5 đô Chứ còn cái con này thì ờ, vẫn chưa xứng đáng 5 đô Đây rồi Úi dồi ôi, nhưng mà anh em ơi phải nói thật với anh em là cái con rồng này ấy Nó lên 5 đô ấy Nhưng mà bây giờ tôi dồn đồ cho nó tôi cảm giác như là <laughs> Chết luôn rao sau Cảm giác dồn đồ cho rồng rồng hai hai đầu bây giờ là có thể là sẽ đi luôn rao sau <laughs> Anh em ạ Vậy bây giờ tôi nào có dám chuyển đồ cho con này đâu Con này nó phê Thôi anh em xin phép một round nhá Xin phép một round đã cho rớt cứu đã Cắt chuôi là đa anh em ơi Cho rớt cứu cắt chuôi đã Còn lại ờ, khi nào mà ờ, kiểu cắt được chuôi của thằng này mạnh mạnh ờ, Để nó còn ít máu thôi thì tôi thử một phát cho anh em xem nhá anh em nhá Chứ còn tầm này nói thật với anh em là chưa dám, chưa dám, chưa dám <laughs> Cho vào con rớt vào mà tôi sắp chết đến nơi rồi anh em này Sợ thật sự Thấy nó khác bọt không anh em, khác bọt đúng không Cho rớt vào khác bọt luôn, rớt cầm đồ nó khác anh em ạ à chúa tể của đỉnh Olympus khác ngay Chứ còn cái tầm con rồng bây giờ <laughs> cảm giác chuyển phát là thua luôn Chuyển đồ phát thua luôn Ok, rồi Bad Omen lên được hai sao nữa Đấy, mắc binh rồi đấy Thế này là mắc binh rồi đấy anh em ạ Có đỏ này mắc binh rồi Thiếu con Khan thôi Khan thay cho God of War thôi là xong Là mắc binh Đấy, nhưng mà Bây giờ là cái bộ là gót và rồng lâm đầu là à, rồng rồng rồng hai đầu là là ok rồi nhá anh em nhá. Chỉ còn mỗi cái là dồn đồ cho rồng hai đầu thôi thì chắc là đợi đợi đối thủ nó rút máu xuống còn kiểu hai thằng còn một máu ấy thì tôi sẽ chuyển quả cuối nhá để cho anh em cảm nhận nhá anh em nhá. Để xem con rồng này nó, <laughs> nó có chơi được không Như tôi cảm giác cái rồng này phế lắm anh em ạ Đấy anh em thấy cho con rớt vào khác hẳn luôn đúng không Cho con rớt vào Ui đẩy 30 máu ra vừa rồi Đấy, rất uy tín lắm anh em, rất uy tín lắm à, Con rồng này nó lên được 3 sao thì có khi <laughs> nó cũng gánh được đấy Nhưng mà thôi anh em ạ Rồi, ui rồi cá lông này Nhưng mà không chơi cá lông Thực ra trận này mà đồ cho rớt với đồ cho cá lông là ngon rồi đấy anh em Rao trước đẩy 30 máu đấy anh em ạ Rao này khả năng là có khi nào mà nó bị đẩy 30 máu không nhở Thôi tôi chuyển luôn đồ cho con rồng nhá anh em nhá Không là tôi sợ là rao này nó đi mẹ luôn đấy <laughs> Để đồ cho rớt nó đi luôn đấy Đấy nhưng mà nếu mà chuyển đồ cho rồng có khi lại tôi lại là cái thằng đi Anh em ạ Vãi đái thật <laughs> Đầy nha anh em nhá Đầy nhá Dồn đồ cho rồng nhá anh em nhá Dồn đồ cho rồng để anh em xem xem là con rồng này nó thế nào nào Trông đam phèn lắm anh em ơi Oánh từ nãy giờ bắn trưởng bao lần mới có 6.000 đam kìa anh em kìa Không ăn thua Không ăn thua không ăn thua Không ăn thua không ăn thua Yếu lắm anh em ạ Không ăn thua Bắn đến hết Cả ờ, trận đấu mới được có 10.000 đam thôi Đúng là khác biệt là quá là lớn anh em ạ Con rồng này so sánh với con rớt nó một trời một vực luôn Mặc dù hai con cùng là 5 đô và thuộc tộc mết đấy Thuộc cái hệ mết đấy Một con nó là rồng và một con là gót Nhưng mà cảm giác đuối quá Thật đấy À đuổi quá anh em ơi Chia đồ thế này khả năng toang rất cao Anh em ạ Có thể bị lọt bất cứ lúc nào rồi nhưng mà chiều anh em chiều anh em tôi vẫn quyết định là tôi sẽ cho con uh, rồng nó cầm đồ Đấy. thua thì thôi nhá để anh em biết là nó phế thua thôi để anh em biết là nó phế rớt chết mẹ rồi nhưng mà ăn được không rồng làm độ tự nhiên đám to nhá tự nhiên đám to tự nhiên đám to ờ ừ.